Lợi ích cả kẻ còn người mất phận thứ bảy khuyên tu thẳng đạo lúc đó ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bánh thế tôn còn xem sạch chúng sanh trong sáu đường trong tâm đồng niệm không chỉ là chẳng phải tội nhiều gặp phạm sự rồi lừng lừng lần khổ thấm tục bắt đầu còn gặp duyên sự bỏ ác lại lừng lừng thêm lớn những hàng người này như kẻ đi nắm đã đi trong buồn lề càng nặng nề không lừng càng khủng đủ không lừng chấn đạo lụt lục sâu những hàng người này nhiều gặp hàng thèn phí thức đồ dùm đạo bậc chó hoặc là đồ dùm đạo bậc cả bởi vì hàng thế thức đó có sức khỏe rất mạnh là còn thiên giảm nhiều được làm cho người đó mạnh lên hiểu ra khỏi nguồn lời để lấy bằng hoặc rồi cả xác nghĩ đến con đường hiệp xấu đó mà đừng biết vào đó nữa Bất đất về tôn con xem sạch chúng sanh nước quả nhiễm của đề làm việc ác bắt đầu từ mạnh mẽ dần dần đến vô lượng để chúng đừng sanh theo quan thọ nhận lành đó bằng chung mà cha mẹ hàng chúng tổ thuộc làm việc lành để giúp tiền đồ cho người đó hoặc đeo phong lòng hoặc thấp đường nhiều hoặc việc lòng tôn kinh hoặc là tụng nhiều hình tượng Phật Bồ Tát hoặc là niệm danh hiệu chữ Phật Bồ Tát hoặc nắm nhiều bất cứ Phật làm cho một danh hiệu thấu qua lập ba người đó hoặc lấy một cách nghe miệng cứ theo nghiệp các à, của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo sống nhờ hàng thân đoạn thuộc tu tạo những um, thành đạo cho nên tất cả tội phải đều tu sạch như sau khi người đó được chết trong 49 ngày vì người đó mà tu tạo phục lành thờ có thể làm cho người đó được sinh quả trời sinh nào là người thực sự rất vui sướng mà những người thân thiện cũng được vô lượng lợi vì lẽ đó đến đây con đổi được rất thể tôn trời đồng với thần tạo một chỗ người còn phía nhân có lời khuyên bảo rằng Luận sanh những quả gian phù đề khi có người thân biến mất phải cẩn thận chớ có diệt hại chớ tạo nghiệp chẳng lành cùng những tệ lệ chứa thần cầu cùng mất quả Vì sao thế? Vì việc diệt hại cho định tệ lệ đó chẳng đáng lợi cho người chỉ cả chỉ tạo thêm nghiệp duyên cho người đó nào thêm thôi. Giả sử đời được hoặc đời này người đó đang không quả được sinh quả trời quả người nhưng bởi lúc lâm chung hàng thân tưởng tục tạo nghiệp chẳng lành nên làm cho người đó bị ước lụy đối biên chầm vào chỗ lành thuộc này lúc sinh tưởng người đó chưa làm được phật lành vì thế các nghiệp ác họ đã lấy tạo ra mà họ bảo khổ nơi địa ngục hàng thân tuyển thuật họ bảo nó áp đạo hàng thân tuyển thuật tới nợ làm cho tội người đó nặng thêm cũng vì như có người xa xứ đến việc lên thật là bao ngày đồ cả trên vai nặng trăm cân bỗng gặp kẻ lên phần người ít đồ vật nữa thì làm cho người xa xứ đó càng cũng đổ nặng nề thêm bậc đức tới tôn con xem sạch chúng sanh quả nhiên của đền làm việc bằng bằng bằng sự lóng giọng được phục các hệ đủ tất cả chúng sanh đó đều từ mình lợi ích cả trường giả bạch hỏi khi đức phật khi ngài địa tạng bồ tát nói lời như thế xong trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là đại biện vị trưởng giả này từ lâu chứng quả vô sanh hiền thân trưởng giả của đội trưởng sanh trong mười phương ông tiếp tay cung trình thương ngài địa tạng bồ tát rằng thưa đại sĩ trong quả năm giới phù đề nếu có vì nếu có người nào sắc bằng chúng mà hàng thân quyển phải lớn người nhỏ vì người chết đó tất cả công đức thiệt tác cũng dường tạo như cực lành thời người chết đó có được lợi ích cũng được giải thoát chăng kẻ còn người mất đều được lợi ngài địa tạng bồ tát bảo rằng nay tôi vì chúng sanh ở hiện tại vì lai và nước hóa thần đức phật mà nói lời đó này ông trưởng giả trong đời sống như có chúng sanh nào khi sắp bằng chúng bằng nghe thấu danh hiệu ở ờ, ờ, của đức phật bồ tát hoặc một danh hiệu của một ở ờ, bất chi phật không luận là cộng tội hay không tội tất cả đều được giải thoát cả nếu có người nam người nữ nào nước sân tiền không làm việc lành mà lấy ghế lấy ghế ghế để những tội ác sau khi mắng chung cha mẹ hàng thân thượng thuộc tu tạo thuộc lành tu nhân thành đạo thời trong bát phần công đức thời người chết đó nhiều đằng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người hiền lót tu tạo đó vì cửa thấy trên đây những người tiếng Nam thì nước trong quá trình miệng Nam mình ở giờ bài vị lai khi nghe lời nói vừa trên nên cố gắng tu hành mà tròn hưởng phần công đức con quỷ dị vô thường biết không hề mà đến thần hồn vô bộ mịt ngờ trong bộ mấy chín ngày như ngay như điệp ở các tí sự lời biểu lột nghiệp quả khi mà chưa uh, sau khi thập định xong thời phải điều đọa vào ạc bạc khi thật định xong thời theo nghiệp mà thọ lấy họ báo khi mà chế biết ra làm sao đã bốn lần sổ cuộc còn đã đà bạc đầu thần ngồi người chết đó chứ được thọ sanh trong 49 ngày trong món hàng thân quyển thuộc làm việc làm để của vợ cho quá khỏi 49 ngày trở theo nghiệp mà thọ lại còn báo nếu đó là kẻ có tội thời trải quá trăm nghìn năm không lúc nào thoát khỏi còn nếu là kẻ phạm tội vô dân thời bài đò vào địa ngục chịu khổ trong miền chết mất kiếp là nhận đề ông trưởng giả như à, trong đời sống nhất ừ, trong quả nhất của đề nhất gọi chúng sanh à, gây tội uh, phạm như thế mạng chung mà hàng thân quyến cột nhục làm cái gì giúp phước lành cho người đó trong lúc mà xương sống đến rồi hoặc đứng lúc cảm chờ để được rào đỡ ra được trái đức như thử chứ nhân vật cùng tăng không được ăn được nữa không tính sạch cái lượng thờ người chết đòi chứ chẳng được bài phật nào cả còn nếu như tính sạch cái lượng nhân vật cũng cùng tăng thờ trong bài thờ công đức thờ người chết đó nhờ đàng một phần vì cơ thể đến đây những người trong quả dân bồ đề khi cha mẹ thân kiểu mất nên làm trái cũng dường chỉ tấm cổ thật những thời kẻ còn người mất đều được lợi khi ngài địa tạng bồ tát nói lời này đến khi tại cung trời đã lợi có vô số na do tháp quỷ thần pháp tâm bồ đề vô lượng ông là đường vui mừng vững lời dạy làm lễ mà lui ra kinh địa tạng bồ tát một nguyện phẩm bài hết ha ha ha, un sam mô đi so ha.